Nào, ví dụ một của thầy. Dựa vào tính chất chia hết, xem xét tổng hiệu có chia hết cho hay không? Thì đầu tiên, thầy cho 23 cộng với 14. Nào, ví dụ một các em nhé. Nào, câu A của thầy này. 23 cộng 14. Thì các em quan sát này, đây là tổng của hai số và hai số này là có nhận xét như sau. Thứ nhất, 23 của thầy thì không chia cho hai rồi vì 23 của thầy là một số này 14 của thầy cũng lại là chia hết cho hai đúng chưa thì chúng ta có như sau nếu một số hạng của tổng hiệu mà không chia hết cho số đó thì tổng hiệu không chia chia hết chúng ta có như sau nào ta có 23 của thầy thì không chia cho hai nhưng 14 của thầy thì lại là chia cho hai vậy vậy ta có cái gì vậy ta có là 23 cộng với 14 sẽ chia cho 2. À sẽ không chia cho 2. Các em nhớ nhá. Nó sẽ không chia cho 2. Đó, hiểu chưa nào? Nào, đến câu B, các em tập trung đây. Câu B của chúng ta như sau, 28 trừ 10. Thì thầy có nhá, 28 trừ 10 thì ta có nào? 28 của thầy thì chia cho 2. Đúng chưa?